ừ mình à, hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người một cái thông tin này là bây giờ hiện nay á Sài Gòn á vẫn đang là có dịch đó rất là loạn tại vì sao có nhiều thông tin á là mình được biết rằng á là bây giờ có những cái tình trạng mà lừa gạt lừa đảo là như thế nào giả dạng là cán bộ nhân viên y tế nè nhân viên của phường nè mặc đồ bảo hộ nè đi vô nhà đó mà những cái người này rất là hay nha không biết lấy thông tin ở đâu là biết cái nhà đó có người đi cách ly f0 luôn hay là hay cái chỗ đó đó xong rồi vô trong nhà kêu người ta đem đi ra ngoài cửa test covid đó thì á những cái người mà mặc cái bảo hộ đồ bảo hộ á người ta tặng cái thuốc mê vô cái cây tăm bông á để quấy vô cái lỗ mũi nè để chọc vô cái lỗ mũi của mình nè để test covid đó thì trong cái thời gian mà chờ đợi test covid nhanh đó thì mình sẽ bị ngắm thuốc đã có thông tin tại đường cách mạng 8 quận 10 là một gia đình đó ba người là bị ờ, cái tình trạng lừa gạt giống như vậy đó nên á tôi mong mọi người cảnh giác những cái trường hợp lừa đảo như thế này ví dụ như có người lạ tới gõ cửa mình kêu test covid không không cho vô nha phải có công an phường và cán bộ nhân viên y tế tới làm việc có bản tên đàng hoàng nó có giấy tờ đàng hoàng thì mới cho vô nhà test covid còn không là đóng sập cửa cho tôi gọi điện thoại cho đường dây nóng hoặc là trực ban của công an phường tại khu khu vực của mình tại phường của mình tới làm việc đó rồi chào cả nhà mình chia sẻ thông tin này để cho mọi người biết thôi bye bye Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ xuất gia năm 1923 tại Chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Khi 8 tuổi, Ngài thụ xa di giới, 20 tuổi thụ đại giới tỷ khiêu và Bồ Tát giới tại đại giới đàn chùa Bút Tháp, Thuận Thành, Bắc Ninh năm 1937. Ngài đi sam học ở hầu hết các sơn môn lớn thời bấy giờ như Tế Xuyên, Hương Tích. Cuối cùng dừng chân tại Đa Bảo Sơn môn danh tiếng thứ hai như Câu Ca Gia, Nhất Đội, Nhi Đa, thứ ba Khê Hồi. Sơn môn Viên Minh Đa Bảo do Pháp Sư Nguyên Huẩn sáng lập năm 1900, sau đó do đệ nhị tổ Thích Quảng Tốn chủ trì. Năm 1961 Hòa Thượng Thích Quảng Tốn viên tịch, Ngài Thích Phổ Tuệ về kế vị thầy tổ của mình làm trưởng Sơn môn thứ ba của Sơn môn Viên Minh Đa Bảo. không theo trào lưu du học Nhật Bản những năm 1950 như các vị tăng thời đó. Ngài tu hành ẩn cư nơi thôn giã tại làng Giáng Phú Xuyên, Hà Nội. Sau 50 năm thọ đại dưới năm 1987 Pháp chủ đương thời phái ba cao tăng, Hòa thượng Kim Cương Tử, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tâm Thông tới trụ sứ mời ông lên Hà Nội đảm trách các chức vụ của giáo hội và chủ trì hiệu đính Đại Tạng Kinh Điển. Từ năm 1953 đến 1958, Ngài hoạt động Phật sự tại Chùa Kim Đới, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Từ năm 1987 đến nay, Ngài giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tổ đình viên Minh Hà Tây, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, ủy viên kiểm soát Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, phó trưởng ban giáo dục tăng ni trung ương, phó ban ban tăng sự trung ương, phó pháp chủ kiêm tránh thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là nhà tu hành tinh thông kim cổ và là người có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Ngài hiện đang trụ trì viên minh tự, tên tục là Chùa Giáng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ngài nhiều năm liền giữ ngôi đường chủ của các trường hạ tại Hà Nội, Hưng Yên, cũng như ngôi hòa thượng đầu đàn trong rất nhiều đại giới đàn ở các tỉnh. Ngày 24 tháng 11 năm 2012, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 đã thống nhất tái suy tôn Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nói đến Phật tại tâm thì người ta cứ tưởng rằng là cái tâm của ta nó là cái gì? Nếu mà đem mổ xẻ nó là ruột gan khuyên với quý vị lúc nào cũng vậy cho cũng thế vì cũng thế thôi phải thực tập lòng từ bi hãy thực tập cho lòng cho đi cho đi là chúng ta sẽ được hạnh phúc và chúng ta khen thưởng người khác chúng ta sẽ được bình an và chúng ta sẽ được lợi lạc mình luôn luôn cho anh em mình cái tốt mình nên chúc cho anh em mình cái thiện lương nhưng vì chúng ta không làm chuyện đó tại sao chúng ta lại cố chấp mình chửi người khác mình mắng ghét người khác được gì mình cũng tạo thành cái tội cho mình tạo thành cái nghiệp cho chúng ta cho nên chúng ta Thế nên lúc nào cũng phải thử tự tỉnh Cho mình là cái mặt tốt Đừng bao giờ cho mình là mặt xấu Chúng ta tập thôi vì điều là phải tập mà cho muốn tập mọi người cũng phải tập Dạ cảm ơn điều khắc phường Nam Dạ chào quý vị Dạ chào quý vị à, làm bích, bích thu vậy đó Tâm bích thu vậy đó không biết ai nhắc mình nhé dạ trò cũng cảm ơn quý vị đã hỏi thăm sức khỏe của trò thì thôi chúng ta dịch vẫn còn ai cũng gắng với dịch sức khỏe dẫu biết rằng chúng ta đang sống chung với dịch đó thì mình phải cẩn thận thôi cẩn thận cho mình cẩn thận cho người ai cũng phải tự cẩn thận cho nhau dạ cảm ơn à, ngọc nhiều lắm thôi chúng ta hãy nên phát bồ đề tâm chăm lo cho nhau uh, cho những người thân của chúng ta bởi vì quý vị chỉ cho là người thân thôi chứ không phải là người xa lạ bởi vì là chúng ta không có thiết lập được tình yêu thương không có thiết lập được tình thân và vì thế cho cùng với quý vị hãy làm sao quên rồi là bích thu ơi nhắc nhắc là mới nhớ dạ à, mình đó là phải à, có khái niệm tình thân làm gì làm tình thân mới là điều quan trọng lớn nhất trên cuộc đời này bây giờ quý vị có tin à, ông cố mình không nè giờ quý vị à, đừng hỏi trò gì trò hỏi lại quý vị thấy có tin ông cố mình không trên đời này quý vị có tin ông cố mình không bởi mình không biết ông cố mình là ai chứ có tin không nhà chùa cho hồng ngự quan âm đồng tháp thì nếu tin có kinh ông cố mình thì mình phải tin phật chứ <laughs> mình phải hiểu cái này nè mình không thấy ông phật mà mình cũng không biết ông cố mình là ai luôn nữa cũng biết ông sơ mình là ai đó nhưng mà mình phải biết là à, có có ông sơ mình thì ông phật sẽ có nó hiểu vấn đề đó cho nên ông phật nó có từ ngàn xưa với ngàn nay hàng ngàn năm